Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. À. À, các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh. Xin cảm ơn các bạn.